mình cùng truyền qua một bài mới tên là yến tạ tấn để đo những vật có trọng lượng khối lượng lên đến 100 kg 1.000 kg hoặc là 10.000 kg chúng mình dùng đơn vị là yến tạ tấn để cho dễ ghi và không bị nhầm lẫn vậy yến tạ tấn được quy đổi như thế nào chúng ta có mình cùng làm bài hai chút để xem thử yến tạ tấn so với kg là như thế nào đầu tiên ở câu A một yến sẽ bằng 10 kg đúng rồi ạ và 10 kg sẽ bằng một yến một tạ bằng với 10 yến 10 yến cũng bằng một tạ và ở đây mình có một tạ sẽ bằng 10 yến 10 yến bằng 10 kg vậy 10 nhân 10 bằng 100 Vậy 100 kg sẽ bằng một tạ. Tương tự 10 tấn sẽ được 1 tấn sẽ được 10 tạ. Ngược lại 10 tạ bằng 1 tấn. 1 tấn bằng 1000 kg. Còn 1000 kg sẽ bằng 1 tấn. Vậy theo các bạn 2 kg, 2 tạ và 2 tấn thì cái nào nhiều nhất? À đúng rồi, nhiều nhất là 2 tấn Vậy mình cùng viết xem hai tấn vào chỗ chấm thích hợp nào nhé. Theo các bạn, con bò, con gà và con voi, con nào sẽ nặng nhất? À đúng rồi, con nặng nhất sẽ là con voi. Vậy mình điền hai tấn vào đây. Được chưa? Tiếp tục mình sẽ có con 2 kg và hai tạ thì trong con bò và con gà thì con nào nặng hơn? Hai tạ là bằng 200 kg vậy con bò và con gà thì đương nhiên con bò sẽ nặng hai tạ và tương tự con gà sẽ nặng 2 kg vậy các bạn là dễ hình dung chưa mình sẽ có kg đến yến đến tạ đến tấn một yến bằng 10 kg một tạ bằng 10 yến một tấn bằng 10 tạ một tấn sẽ bằng 100 yến và bằng 1.000 kg đấy là kiến thức à, tổng quan các bạn hãy nhớ phần này để chúng mình cùng áp dụng và làm bài tập cũng như là đổi các đơn vị đo sau này chứ không riêng gì bài tập này đâu nhé